chào tất cả anh chị và các bạn làm dương tính à, Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với những kênh máy cắt làm nhôm, máy cắt nhôm nhập khẩu 2030 à, Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn những dòng sản phẩm máy làm cửa nhôm, cửa nhựa của công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam tự hào là đơn vị cung cấp máy bán chạy số 1 Việt Nam là đang là đơn vị à, cung cấp máy lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay và ngày hôm nay thì à, để cho là một Ờ, làm ra một thành phẩm một bộ cửa hoàn thiện thì ờ, đây là một con máy không thể thiếu được trong ờ, một dàn máy năng làm cửa sinh pha cũng như là các con máy khác thì thay vì anh chị ngày hôm nay anh chị có thể đầu tư những con máy để cửa dập điện lực 28 dao ở phía bên kia đó thì với mức đầu tư chi phí nó rất là lớn thì ngày hôm nay thì em bên em đã nhập về một con máy cửa dập ổ khóa 11 dao bằng hơi như thế này thì sẽ giúp cho anh chị và các bạn có thể đầu tư được với bất kỳ những ờ, xưởng sản xuất làm của nhôm nào anh chị có thể là đầu tư con máy này được thứ nhất là sẽ ờ, tăng hiệu quả tính công việc năng suất công việc của anh chị lên thứ hai là sẽ ờ, giảm bớt nhân công làm việc của anh chị đi đó, thay vì chúng ta sẽ mua những cái mũi con tháp phải và những con quan thì nó rất là mất thời gian anh chị hãy mua những con thực dập quá như này thì để làm nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều để tạo ra một sản phẩm ổ khóa mặt trái bắt phải cũng như là một khóa anh chỉ mất chỉ mất trong khoảng khoảng uh, chưa đầy một phút thôi khoảng 30 giây thôi đó 30 giây anh chỉ có thể làm xong một bộ khóa như này đó ở đây là tổng anh chị có thể thấy là tổng quan con máy được dòng này nó sẽ gồm có 11 dao nó làm được cả cho năm và của cho con 93 chuyên về của khóa khóa sinh pha. đó à, với con ổ khóa con máy này thì dòng này thì sẽ làm dùng bằng hơi chị bạn ạ thì anh chị các bạn chỉ cần cắm hơi vào thôi chỉ cần cắm hơi vào sau đó là anh chị sẽ cắm chậm tập vâng. đó máy uh, chạy rất là êm và ngoài ra nữa thì máy nó sẽ có một cái uh, thiết kế đó là anh chị có thể dập bằng tay đó thay vì ngày mai anh chị cũng không dập bằng hơi thì anh chị có thể dập bằng tay được nhưng nếu dập bằng tay như thế này thì sẽ mất uh, hai nhân công hơn đó, mất nhiều công hơn à, anh chị các bạn có thể thấy là dao số 1 dao số 1 là sẽ đột thanh chuyển động cửa sổ à, ờ, dao số 2 đó là đột mồm khóa cửa đi mở ra mở vào bên phải dao số 3 đột bụng khóa cửa đi mở ra mở vào bên trái dao số 4 đột ờ, mồm khóa cửa đi mở ra mở vào bên trái và dao số 5 đột tay nắm cửa sổ dao số 6 à, đột miệng chốt sập dao số 7 à, đột à, miệng khóa tiếp sập là số 8 đột à, nỗ bắt vít chân cánh phải ra số 9 là đột miệng đột mở rộng miệng tốt sập ra số 10 đột nỗ chân cánh cửa đi và dao cuối số 11 là dao cuối cùng đột nỗ bắt vít chân cánh trái đó đây là tổng quan và chức năng của 11 dao của con máy được dập quá bằng hơi và vào đây anh chị có thể thấy là thiết kế nó bằng hơi cái hệ thống bầu hơi rất là to rất to và làm thiết kế là hoàn toàn bằng nhôm anh chị các bạn nhé thiết kế bầu hơi này bằng nhôm đảm bảo về chất lượng cũng là sự ổn định và độ bền rất là cao đó à, máy nó sẽ thiết kế đó là hai cái cục giảm thanh để anh chị vào làm việc nó sẽ giúp giảm cái tiếng ồn thứ hai nữa sẽ có hệ thống cốc lọc khí bên dưới này hệ thống cốc lọc khí này thứ nhất là sẽ khóa tạm thời cho anh chị các bạn khi anh chị đã khóa vào rồi thì ờ, cái bàn đạp này sẽ không có tác dụng nữa đó không là không có tác dụng gì nữa thì chúng ta mở ra thì máy mới có thể hoạt động được đó mở ra chúng ta dập thì máy mới có thể hoạt động được tắt đi tắt đi được à, dạ vâng và đây là cái máy cái cái tốc độc khí thì ngoài cái vấn đề là anh chị quá hơi quá hơi này đây có, có tác dụng là quá thì chúng ta sẽ còn có tác dụng là lọc nước lọc cái lượng nước khi mà dây ờ, khi mà từ cái bình hơi đi vào sẽ bảo vệ cho cái bầu hơi bên trên bên trên kia nó sẽ tốt hơn sử dụng nó sẽ bền hơn đó và phía sau này là sẽ có các cái ờ, cữ khóa các cái cữ để anh chị làm việc để, để anh chị lấy kích thước thì ờ, chúng ta sẽ lấy kích thước một lần thôi đó chúng ta sẽ khóa lại đó chúng ta chỉ khóa một lại một lần và cứ thế anh chị các bạn làm việc thôi nó rất là nhẹ nhàng rất là nhanh rất là tiện lợi đó đây là tổng quan uh, toàn bộ của, của con máy đột dập khóa 11 dao bằng hơi Ngoài ra thì ờ, BM còn cung cấp tất cả những cái ờ, sản phẩm khác như ờ, máy cắt nhôm hai đầu CNC mang mã số này F99 CNC đôi dập thủy lực 28 dao dùng cho khóa của 5593 và của PMA Zima vừa khóa vừa cây nhảy à, máy cắt nhôm hai đầu F66 giá rẻ F55 08S 08 thường máy phay đố máy cắt nhôm hai đầu F99 90 F88 à, bên em thì hiện tại đang có hai tổng kho chính tổng kho phía bắc là bến xe nghĩa hà đông hà nội khu vực phía nam là 621 San Hồ Hà Nội, Thủ Đức, Hồ Chí Minh. À, anh chị à, hãy đăng ký kênh và chia sẻ để theo dõi thêm nhiều những video mới hơn. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để xem những video của bên em.